khủng long đi bơi nha Bác wow. Cắp nữa nè wow. Trời ơi, dễ thương quá Wow Không, trong, trong, trong Thôi, tao cho khủng long bơi đi Wow Trời ơi, khủng long biết bơi Chụp nè Trần chưa Trần chưa tiên cá Chưa tới tiên trần chưa Đó, mùa bài cùng long là một cái phao luôn Bắt bạn ơi, nhìn tôi nè Đi bơi thích quá Chị, chị, chị, chào các bạn Ủa, ủa các bạn đi tắm hả? À, tụi mình đi tắm mát á Mình đi tắm tắm cá hả? Đó. Ok, tôi chạy tắm trước các bạn Nhé Ok Bạn có biết bơi không? Ui, ui, ui Các bạn không biết bơi thì phải đeo áo phao vào nha Yeah mắt không khủng long mắt không khủng long chanh nữa nè trời luôn quá đẹp luôn trời ơi nước nhiều quá nè khủng long bơi đà luôn đà quá rồi chắc khủng long bơi đi trời ơi nhảy <laughs> mình sẽ cùng nhảy luôn một hai ba mình cũng nhảy nữa một hai ba thôi làm được một bánh tôm lúm đây con rồi được rồi rồi bơi đi bơi đi các bạn bơi đi đã quá cho mình nhảy mình cũng muốn dạ, cho mình nè cho dạ. Chào bạn, cho mình bơi với Mình cho ở dưới nè À mình lạnh luôn, mình chim xuống dưới đó nè Đầu nè có chim nè. nè có khủng long bị chim đó nè, khủng long nước nè à. Đẹp quá đẹp luôn, wow Bạn uống nước không? Bạn uống nước không? Khủng long muốn uống Ờ, chụp bơi đây Bơi nha Ok Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Cắt gì, cắt gì, cắt gì Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Mát quá à, mát quá à, mát quá à Cắt gì Wow Cắt gì, cắt gì, cắt gì, cắt gì Cá ngựa kìa, cá ngựa kìa à à, ngựa cắn tôi à. <laughs> đi có con cá nữa chấm chấm chấm để mình cứu chào hello mình là cá bạn là gì vậy <laughs> các bạn cười vậy bạn tên gì vậy à các bạn kia <laughs> cái gì thế rồi luôn chân chạy nó nó nó thở bình dùng cái Ừ. thôi mình đi chơi đây à mình sẽ câu một bạn cá rồi nước đây rồi nước đây rồi tắt nước đi nước đây rồi trời ơi khủng long hôm nay đi bơi đảo quá nè quá wow. quá đẹp Kìa. luôn Kìa. khủng long một bông hoa luôn đẹp quá nè bạn ơi nhìn bông hoa nè các bạn bông hoa nè trăng cá <laughs> bông hoa nè trăng cá ừ, bông hoa chẹp nè rồi mặt đầu ướt hết rồi nè hôm nay khủng long đi bơi vậy là được rồi nha giờ mình lên kìa mà lạnh nha ok kìa mà bệnh đó bà bà bà ở cái cái này rồi chút xíu đi chút xíu đi trời ơi khủng long leo lên luôn kìa kiền quá trời ơi <laughs> trời ơi lật thuyền khủng long luôn lật thuyền khủng long luôn Thôi. cho khủng long bơi nè mình tránh nó lúc nè rồi chị nước đi mình rồi là làm mưa đi làm mưa đi làm mưa cho khủng long tắm cho mát đi chế đi yeah uh. quá đã luôn ok thêm nữa thêm nữa hả rồi tưới đi con tưới khủng long đi ừ bạn ba đầu cũng biết bơi nữa nè <laughs> hello mình là ba đầu hôm nay mình đi bơi thích quá đi à cười quá mắc cười quá mình có cái phao nè cái phao này giúp mình nổi trời ơi thiệt là thích quá trời ơi trời ơi cùng long bơi còn cái cây luôn nè quá đẹp luôn mình thì biết bơi nên mình không cần áo phao đâu ừ, ừ. mình biết bơi mình không cần áo phao hả ừ. <laughs> bạn có biết bơi không mình là tà rét mình không có biết bơi nên mình phải có cái áo phao không thôi là mình chìm nó rồi khủng long bơi vậy là được rồi đó không đâu khủng long bị lạnh đó Dạ. <laughs> rồi kéo khủng long lên luôn khủng long bị lạnh rồi à. kéo cái đuôi cho tôi kéo cái đuôi luôn à. kéo cái đầu luôn Wow, đây là toàn bộ khu vườn khủng long hôm nay được đi bơi nó hầm treo đó bên trong ờ, chỗ ừ. Ờ. rồi mình cho cây thả đi nước nặng quá nước nặng quá con chảy nước đây chơi kéo kéo đi phải ướt rồi nha rồi ok tạm biệt các bạn đi con bye bye, bye, bye. tạm biệt bye bye